Cần bán nhà mặt tiền hẻm xe hơi đường Phạm Hữu Lầu, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, đường rộng 8 m, vị trí nhà chỉ cách đường chính Phạm Hữu Lầu khoảng 50 m. Gần chợ, trường học và nhiều chung cư lớn. Khu vực đông dân, tiện ích đầy đủ, nhà có diện tích ngang rộng 4 m, dài 10 m. Có một lầu, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, đường rộng 8 m, xe hơi lưu thông hai chiều, đường thông nên tiện kinh doanh mua bán, giá bán 3 tỷ 980 triệu tặng toàn bộ nội thất và bao sang tên. Liên hệ 0909908832 gặp Thảo, cảm ơn quý anh chị đã dành thời gian xem video này.